Trời ơi, sao nhìn chán thế anh? Ôi, đang chán đời, thua nát hết người bữa giờ Nào cũng thua năm bảy chục Không có cái nào gỡ lại được đi Nào, thế hôm nay cũng chuẩn bị nó sang nó chơi đấy, có tiền nữa đâu Có cái này á, yên tâm anh em mình á, chỉ có thắng trở lên thôi Cái cái gì? Điện thoại Nhìn đẹp không? Điện thoại, điện thoại chả có Nhưng mà điện thoại này nó đặc biệt bác cái cho anh xem nhá đây nhiều hay nhỉ em cũng vừa mới được ừ, biết đến thôi mà nhưng mà cái này, ai đưa cho em ai cho em đây? em được tặng được tặng á thì cái này như là hay cực luôn đây để cho anh xem ừ. đây nhá máy này như nào đây anh cứ nhìn đi đây bài 10 đúng không ừ. hay nhỉ điện thoại này đây anh em mình chỉ có trăm trận trăm thắng thôi Đó. Thử Mình bỏ đi năm lá đúng không? Vâng Thế bài là nhất à? Nhất Thế như nào là mình mình chia là mình nhất à hay nhỉ? Nhất luôn à, Thử lại một ván nữa cho nào Ok Thế hồi nãy nó báo năm là như nào đấy? Báo năm tức là mình sẽ bỏ đi năm lá là bài mình sẽ nhất à, Thế Đó. thử lại một nữa xem nó có như nào Ok có bột nãy 5 giờ lại một à đây ờ, Thế mình bàn mình nhất rồi đúng không? Nhất luôn Như này nếu như này thì quá ok rồi Nhưng mà không được Sao thế hả? Thế này đánh thì chẳng nghe Anh em mình ngồi đánh thế này nó cứ nói to như thế là làm sao? Ôi cái này không phải lo Hả? Đây Nói người khác nghe mà đây có tai nghe mini rồi Nghe này để như nào? Cắn bên trong mà không phát ra tiếng Chứ còn để phát ra tiếng này thì nói làm gì nữa Cái này đeo trực tiếp vào tai Đúng rồi Chỉ mình nghe thôi gì Đúng rồi, không ai biết luôn Ừ, thế này được, chứ còn nó cứ cứ bán thế thì hay nhỉ cái máy này hay đây đây thử cho nào thử luôn anh đây nó rất là đơn giản à, để này thì để trong phòng thôi anh chỉnh như em hồi nãy ok đó mười mình bớt đi mười lá đúng rồi là bài nhất luôn là mình nhất đúng không vâng đơn giản mà mình ờ, ô uh... đưa luôn rồi đưa đưa để anh gọi luôn nhá gọi luôn anh đơn giản mà qua luôn không lái qua luôn không ừ qua luôn đấy nhá ờ đang ở nhà đấy cả đấy ờ ừ, qua đi Ê bài đây con ngồi Ôi. này không chơi đâu Này không chơi á? Phụ họa thôi Này có mỗi bốn người à? Em chờ anh buồn đấy Anh đang nghỉ bữa thể dục, leo núi gì Đấy đi đánh vào nghỉ thôi chứ cái việc bận tẩy đồng trong đi Tôi cho nó đến năm đi Phạt tối đa 10 triệu nhá đây bằng một triệu à, à được các nhà bán dưới rồi nhanh lên ông ơi cho như là cuối cánh thêm 3 triệu mới bỏ sáu nước, chúng ra đánh được thì đánh đánh đỉnh thôi được gì đấy có gì đấy mà ba triệu kinh đấy hay là dọa nhau bỏ về ăn à, này có mỗi gà thôi bỏ vào gà đi ông kêu vào gà đi ông kêu vào gà đi đấy vào đôi nữa đủ chưa chưa nó vào không đủ rồi đấy chưa đi mà đéo gì bằng sao bây giờ không lên không lên sao đánh bằng luôn bằng bằng hai giờ cân được đúng không đúng rồi một triệu cân đủ triệu này thêm hai này ừ, hai bà cháu bò ừ thì có thì ăn bà đi dưới nhiêu chín ừ. cụ chín đây chín có cái đuôi thôi nhá ừ. liêng này bảy tám chín thế đang mình đuổi lại đỏ đỏ đấy nhá gà này đấy. không có nhà nào nữa rồi dạ. đây đây Thế đi cắt đi quay gà đấy thì đâu thì gà đi đây đã thằng cha này 3 triệu 2 triệu thôi mà bán cái 3 triệu được nhận luôn em muốn đi cần cân 1 triệu bằng 1 triệu cân vàng muốn được, ừ, lấy đi nha. xin cảm ơn bạn ủng hộ nào ngoài thôi cái nào 4 điểm này đấy 4 điểm của Rizzo là ăn rồi này 4 gì mấy cụ tôi ăn được cái ngoài được rồi 70 rô ăn này Ôi, yeah xin nha Ê, ông này lại lại hóc rồi làm cá này mút một tiếng một rồi à? gà đi gà rửa gà đi con này con con con đây một hai ba bốn năm gà mua gà với ông này 5 triệu gà hai ông này trước này 5 triệu đúng không gà này bốn hai trả lại ông này 3 triệu này lợn đánh đi đánh rồi ngại cây gì không vướng nhá ăn cái gà được thôi không cần ăn gà nó bỏ mẹ rồi bỏ bài ờ, rồi đi chân đi toàn đầu chứ đâu bà chết mẹ lên 2 triệu rồi muốn phạt từ đầu ba triệu cân đấy 3 triệu mới bằng đấy tù ba đây cho ông lại tới ba triệu gì đâu mà à đây bỏ một triệu ăn cơm một thì thi đấu với ai một qua bằng này thêm lại hai triệu à bon này hai triệu con đủ hai triệu lại vướng lại thêm cho lại hai triệu như hồi nãy gớm nhỉ ừ. cần đi thôi được không cái này hợp lý đúng không ừ gái tí ờ, chơi với anh tí nhỉ ừ. Ừ. cà rô này cà rô này bốn năm sáu này cà rô vẫn to rồi đấy ừ. ừ. toàn liêng này thêm lại biết rồi mất nhiều thế nhỉ mất nhiều rồi đi rồi lại phải mất nhiều sao bảo tôi đây đây em sắp ờ, em sắp tiền hộ anh ấy đây tiền này tiền của em à mình ăn cái gà này luôn đấy nhỉ đây cắt đi gái năm nay uh, sắp ra trường chưa em chưa về tám anh chưa yeah. còn hai bà cháu nữa. chưa có người yêu chứ em còn đang sợ thế này triệu thêm một triệu hai triệu bằng thêm là ba triệu mày tôi bát tôi trả lại mấy ông ừ. bắt là bắt em trả lại vâng, đúng không bốn triệu bốn triệu không vâng. đặt bằng này cái thôi tôi mấy triệu cân nhỉ mà cái là ba triệu ba triệu ô quên ván này quên gà mất rồi ăn hộ cái không muốn đuổi may cái này không gà không, ai nhắc gà à, vừa quả gà vịt gì nào đây gà tớp đeo này đến gà đủ gà đi cái chục năm triệu nói gì nói đủ gà đấy cốp đây đấy nhà mình ba triệu đấy cốp đây cốp đây thì kia luôn đi cốp kia gì ba triệu thì đấy cúc thì chia hai bốn thiếu gà ông này chuyên gia đéo đóng gà chứ đéo đấy đóng rồi mà đóng cái đầu buồn này nào quên đóng đấy nó đóng rồi thì tịt rồi không nước rồi đánh đi dưới rồi bảo luôn vừa ra sao điểm không có điểm trên điểm đi ba 3 triệu cuối cánh 3 triệu ăn đi ừ. ôi sao lật á xem đi kìa ăn thì lại chết chín kinh nhỉ đây để lấy gà đóng gà vào đó đây. tôi để 5 triệu này. tôi để 10 triệu tôi gà luôn ghép cái câu nói này đó lúc này tôi hết tiền 3 triệu được 3 triệu ok chưa sợ cái gì Đi đi đây gà tôi không tôi giữa 10 triệu đấy đây không đá không cái gà bao nhiêu nhận được 3 triệu Đó, qua đây đây đây vào đây 5 triệu này 5 triệu thôi đấy tôi có 5 triệu ở đây rồi 5 triệu tôi để đây rồi đâu mà 5 triệu ơ bán, triệu bán cho này bán cho này ăn đây 5 triệu này đây may mà không đá đánh đi Muốn bàn này cây đấy nhỉ gà khỏe lâu lắm đấy ông đánh ấy bỏ hai nước đi hai lượng hàng biết đâu là đồng một tệp tính láo một triệu này từ ba triệu ăn luôn ừ. bao nhiêu Đấy. đây gà vẫn ăn nhá hai điểm này ui rồi mình cũng hai liều ăn nhiều chưa anh ui sợ nhờ quên gà hai nhất làng gà không đèn đấy hôm <laughs> nay bài đùa chán đây đấy ba con lợn 5 triệu đá cái nó đỏ lắm không làm ba cái cái ba triệu ông ba triệu này ba cái cái ba triệu thế này cứ nhận mỗi ông này nhá ông này ông lên bàn mất rồi cân bò rồi sáu cụ ăn lâu lắm rồi à. Ờ. chất cụ người ăn rộng ấy 5 triệu à có thêm thêm cân nào chủ tôi sáu vụ bảy đen gì không không phải cân ông ông cái mà tôi là cái đúng không ờ. thì mẹ ba triệu một hai ba cân này nãy giờ đỏ rõ ràng luôn ui đỏ gì cái gì dưới rồi luôn ông này bảy thôi bắt cái thôi 7. nhà chơi chín luôn chưa ăn được nữa là bảy chín con rô ừ, chín con rô nhà cái tỉnh này hóc luôn ba bỏ luôn sợ thật tỉnh thế kêu vào rồi mình vào thép rồi tỉnh á là tỉnh à quên đi gà để không gà với nhà này